Quý vị đang tìm nhà đường ngõ ô tô, quý vị đang tìm nhà gần với lại đại học thì ba căn nhà này đáp ứng ngay cho quý vị. Thứ nhất, đường to, ô tô, hai xe tránh nhau. Thứ hai, gần với lại trường đại học thể dục thể thao quý vị nhé. Và với ba căn nhà này thì giá rất là rẻ, ba căn bán một còn hai thì Giá thì Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả Sau đây mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể vị trí ngôi nhà này Với diện tích thông số nhà như sau Diện tích 40m2 thiết kế và xây dựng là 4 tầng mặt tiền 4m2 Căn nhà này thì theo như hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay đường ngõ thực tế trước nhà ô tô để ngày đêm thoải mái Hướng nhà là hướng Đông Nam gần với trường mầm non cấp 1, cấp 2 Vị trí của nó thuộc Phụng Châu, Trương Mỹ mọi người ạ Và với cái căn nhà này thì đã hoàn thiện xong hết Có thể dọn đồ về ở được Mời quý vị theo em và cụ thể khám phá ngôi nhà với phần tầng 1 thiết kế ở ờ, cửa chính là cửa cuốn điện bên trong thì thiết kế tầng 1 ở đây là thông sàn quý vị có thể để xe ô tô hoặc là quý vị có thể thiết kế theo cái công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình riêng căn nhà này thì hoàn thiện gần như chỉn chu hết 100% rồi quý vị chỉ việc sách vali về và ở thôi giá chỉ nhỉnh 2 tỷ một chút xíu thôi quý vị ạ và với cái căn nhà này thì đây tầng 1 hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ hết với cái phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, căn nhà không bị lỗi bất kỳ phong thủy gì quý vị nha. Ngõ thông, đường rộng, gần trường mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2, đại học, xung quanh tiện ích chợ trường phường trạm đầy đủ, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Trương Mỹ hoặc quý vị nào đi làm ở Hà Đông nha. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay review cho quý vị là y như vậy. Với cái phần thiết kế tầng 1, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, màu sơn là màu trắng. Ngoài ra thì thiết kế cho quý vị không gian phòng bếp ở đây. Với phần phòng bếp, thiết kế tương đối ổn. Căn nhà này thoáng trước, thoáng sau, cửa sổ thông thoáng đây quý vị ạ. Với cái phần tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt xong xuôi đầy đủ cho quý vị. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới bến Sen Nghĩa quý vị nhá thì nó rơi khoảng tầm 7 km đồng nghĩa với việc nếu như từ bến Sen Nghĩa mà lên tới ví dụ cầu đen cầu trắng thì nó rơi khoảng tầm ba cây rưỡi nữa thì nó rơi vào khoảng tầm nếu từ vị trí này mà lên tới trung tâm Hà Đông thì nó khoảng tầm 10 cây nói chung có như thế nào thì em review cho quý vị như vậy cho nên quý vị có thể cân đối quãng đường đi cân đối tầm tài chính để quý vị có thể chọn lựa xem căn nhà này nó có phù hợp với mình hay không để có thể được nhà tốt tư vấn và đi xem tất cả đi xem đều là free miễn phí nha quý vị tư vấn miễn phí tư vấn free cho quý vị từ lúc đi xem cho tới khi mua nhà tầng 1 ngoài cái phần để xe ô tô chắc chắn là cái căn nhà này xe 7 chỗ ô tô có thể vào nhà đó, để thông sàn quý vị có thể cái này thì đấy em đã chia sẻ rồi tùy công năng còn đây là phần phòng bếp và đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị đầy đủ cái tiêu chí của một nhà phòng vệ sinh bồn cầu vòi xịt vòi rửa lavabo hệ thống máy bơm mọi người nhé và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà và Ngọc anh đang đi lên phía tầng 2 của ngôi nhà với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau Tầng 2 thiết kế ở đây không gian phòng khách cho quý vị. Thực ra Ngọc anh đã chia sẻ dưới phía phần tầng 1 ấy, quý vị nếu như mà không để xe ô tô thì quý vị có thể làm phòng khách hoặc ở trên phía tầng 2 thì thiết kế như thế này. Cái công năng sử dụng quý vị có thể làm phòng khách tại đây hoặc là cái phòng này thì cái này là tùy công năng mọi người nhá. Còn có như thế nào thì em làm quay và cái đây là cái quan điểm cá nhân của em thì ở đây phòng khách để cũng rất là hợp lý. Đó, nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý một bộ sofa góc ở đây. Đấy, cửa sổ thông thoáng còn ở ngoài ra thì chủ nhà thiết kế cho quý vị ở tầng 2 Đây, một ô ở phía cầu thang như thế này Rất là rộng đấy mọi người nhé Đó, thì quý vị có thể thiết kế một cái bàn đây để làm việc Hoặc là ví dụ con cái học tập rất là hợp lý Và đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài Hướng nhà này là hướng Đông Nam cho nên tương đối là mát mọi người ạ Phía trước của ngôi nhà thì cái phần đất trống còn rất là nhiều Phần ở đất trống ở đây thì hiện tại uh, nó chưa có sổ cho nên là nó rất là thoáng mọi người nhé thoáng vĩnh viễn luôn ấy và ở đây thì trên các phòng ngủ này cũng như là phần uh, trên tầng 2 toàn bộ sàn là thiết kế sàn gỗ như thực tế đây tất cả các phòng đều để đầu đầy đủ đầu chờ ống giờ dây chờ áp cho điều hòa quý vị nhé đấy hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng căn nhà này chủ nhà thiết kế rất là chỉn chu và cẩn thận cho quý vị cửa thông phòng thiết kế là cửa nhô mẹ Việt Pháp đây mời quý vị theo em khám phá tiếp theo ngoài cái phần tầng 2 đây nhá phòng ngủ này phần ờ, được kê bàn làm việc này phòng khách này thì ở đây thiết kế một phòng vệ sinh phòng vệ sinh này đáp ứng công năng sử dụng của tầng 2 đầy đủ hệ thống sen cây bồn cầu kệ góc đó quạt hút mùi lavabo và mời người theo lên tầng 3 của ngôi nhà nhé à, với vâng, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau đó lên trên phía tầng 3 là có tổng 3 phòng ngủ rồi 3 phòng ngủ riêng ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài đây quý vị ạ từ vị trí này gần với trường mầm non cấp 1, cấp 2 phạm vi bán kính nó chỉ khoảng tầm 500m thôi xung quanh dân cư hàng xóm đông đúc thân thiện phòng ngủ phía bên trong đó và phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ tầng 3 đầy đủ ở đây sen tắm này bồn cầu này đó lavabo đây và thiết kế phần tầng 4 như thế nào thì mời quý vị theo em lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 chủ nhà thiết kế cho chúng ta ở đây là một khu vực để máy giặt mọi người ạ. Một phòng thờ riêng. Đây. Phòng thờ phía trên tầng 4 đây. Thoáng, phần còn lại sân phơi. Bá nhà theo hiện trạng, Ngọc Anh quay từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 như thế nào thì quý vị đến xem và sau này nhận nhà sẽ y như thế nhé